biết cái mã số là IC330FF <coughs> đây là nội thất bên trong của biết đây thì tiếp theo tôi sẽ lắp nó biết lại cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài của biết xong rồi tôi sẽ test tính năng biết cho các bạn xem ngoài của bếp đây Nè, những lô lớn phía sau á và bên dưới bếp á thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới để che chắn lại để phòng chống những trường hợp đó là chuột nó vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn phải yên tâm về vấn đề đấy mà các bạn biết là cửa hàng chúng tôi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 thì ờ, tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây và một bếp nướng đây. các bạn sẽ nhìn thấy ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ các ba lần lửa lại để có thể dễ thổi để theo lớp tính năng là phá ra khi mình lửa tắt cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây que cảm biến á,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 vì là những cái mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội đến nào đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho hai trăm rưỡi thôi thì biết không thể nào mà khóa ra được các bạn lưu ý cái điều đó còn đối với bếp nhiệt này khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hao pin hơn là bếp ra Việt Nam lý do là vì khi các bạn sử dụng một bếp á, thì tất cả những bếp còn lại á, nó sẽ đánh lửa cùng một lúc mục đích là để đốt cháy đi cái lượng ra thừa nếu như mà có xảy ra cái tình trạng rò rỉ ga nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ra Việt Nam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 là ba trăm tư thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà nhiệt độ nó sẽ khác nhau thì để mà khắc phục được vấn đề vấn đề về pin đó thì khi mà các bạn mua con bếp này ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn này á các bạn có thể uh, ghim điện và sử dụng trực tiếp thay thế cho pin luôn không cần uh, dùng đến pin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 cả hai bếp đều có khóa ra đây sau tính năng bếp chạy ngồi thì với cục nguồn 3 này đó, các bạn sẽ ghi tiếp vào điện đây và ghi vào cái đầu chờ tôi làm sẵn ở trong bếp để mà sử dụng đây ghi vào không cần tính pin nữa những gì đồng hồ power hoặc động bình thường thì đây là tính năng rang xào đồ khô đây các bạn sẽ ấn rồi giữ khoảng từ 3 năm giây thôi đây để mà kích hoạt nó thì hiển thị đây thì ờ, như hồi nãy tôi nói ở bài cạnh biến này nó sẽ chịu nhiệt độ đến 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào đồ rang xào đồ muốn ăn mà các bạn cần cái nhiệt độ cao thì các bạn phải kích vào tính năng này lên khi mà các bạn kích vào tính năng này lên thì cái bài cảm biến này nó sẽ chịu cái nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến ba trăm độ thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao mà không lo về vấn đề cái nhiệt độ nó bị kìm hãm lại thì vì cái bếp này chỉ tích hợp những tính năng an toàn cơ bản thôi nó sẽ không như tính năng hẹn giờ nấu và nướng nên là bên cửa hàng chúng tôi sẽ có bán kèm mỗi cái hẹn giờ đây thời gian hẹn giờ tối đa của nó sẽ là 60 phút để các bạn có thể hẹn giờ nấu nướng những món ăn và các bạn có thể dự đoán trước thời gian chính của nó để mà sử dụng đó, các bạn sẽ bộ vỏ cắm ờ, cùng vào bao bo này các bạn sẽ ghi trực tiếp vỏ cái hẹn giờ tiếp theo là ghi bộ điện lên ấn nút để chọn thời gian thì các bạn lưu ý một điều đó, nếu mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ đây thì chúng ta lên học pin chống nếu cho học pin có pin thì bạn phải lấy, lấy ra bên ngoài hết thì nếu như mà các bạn sử dùng có hẹn giờ á và vẫn đi bên trong đây thì khi mà hết thời gian ống cắm á, thì biết nó vẫn sẽ hoạt động bình thường thì nó vẫn còn cái nguồn điện được chế độ trong bếp các bạn hãy lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm và nướng á, thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới đây